diệu pháp tu niệm Phật một ngày dân lòng chánh nhân tịnh độ lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu tặng lễ tống an sức khỏe của quý ni sư và xin gửi đến quý phật tử nhiệt diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất kính thưa quý phật tử thân mến căn bản của sự tu hành thì chư Phật chư Tổ đều dạy chúng ta cần phải phát tâm tốt về cái lập quyền thì nó mới thực thành. đây là ba điều căn bản mà tất cả chúng ta cần phải nắm vững và thực hiện nếu không có sự phát tâm chân chánh lập nguyện kiên cố thì e rằng sự thực thành sẽ không bao giờ là thiết thực được do đó chúng ta cần phải thực hiện từng bước từng bước trên chương trình tu học Phật pháp để đem lại sự lợi lạc cho bản thân mình hướng đến con đường giải thoát an vui con xin à, chia sẻ cùng với toàn thể quý phật tử hôm nay nơi đạo tràng niệm phật chùa thanh lương với cái đề tài đó là ba điều căn bản của người học Phật thì căn bản từ đầu tiên đó là sự phát tâm cái đến là tập nguyện cái nữa là thực hành được gọi là ba điều căn bản của sự học tập vì tính phương phía Phật tử trong kinh Hoa yêu Đức Phật nêu lên cái vai trò quan trọng của sự phát tâm bồ đề ngài bảo rằng nếu không chân khởi phát bồ đề tâm mà tu tạo các công các công đức thì phước đức thì những hiện nghiệp chúng ta gieo đồng đó nó sẽ trở vì sao vậy? Nếu chúng ta không phát của đề tâm chân thật tu hành hướng đến sự giải thoát thì những thiện thiện ta tu tạo đời này nó sẽ trở thành phước của lầu lần xa. Cái phước báo này chúng ta hưởng à, ở trong vòng sinh tử tung hồn của ba cõi sáu đường mà quý vị nhìn ra đi hiện tại bây giờ cũng có nhiều người những cái phước lần trước mà họ đã tạo đó phần đông thì đóng tiền sai đọa trong đời sống ngủ dụng và họ lại tiếp tục tạo tội tạo nghiệp để rồi cái kiếp thứ ba phải mang quả để chịu quả báo cho nên nói nếu không chân học pháp của đề tâm và tu tập các thiện pháp nhất là thành hai nghiệp quý phật tử cần phải phát tâm của đề trong phần tuyên phát tâm bồ đề bảy năm đại sư ngài có dạy chúng ta như sau học đạo kiếm môn phát tâm đi khổ tu hành cấp vụ lập nguyện tương liên việc cần thiếu của sự học đạo đó là phát tâm tính đầu còn việc cần cấp của sự tu hành đó là lập nguyện nếu chúng ta không phát tâm rộng lớn lập nguyện kiên cố thì dù cho trải qua vô lượng kiếp tu hành tuy nhiên cũng phải trở thành hồn sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà thôi do đó chúng ta cần phải chân thật phát nguyện năm nhưng tâm bồ đề là tâm như thế nào bồ đề là giác tâm bồ đề đó là tâm giác ngộ hay nói một cách khác pháp tâm bồ đề là pháp tâm cầu sự giác ngộ của phật chúng ta từ vô thị kiếp mãi cho đến ngày nay vô minh không rõ đã quên bỏ bản tâm sinh tử tung cầm không còn được đạo do si mê của đạo không biết lối về ngược lại giao quê bảy lâu xa cách phiêu linh đất khách biển nghị mênh mang nay gặp từ hàng ra lòng tiết độ nguyện thoát khỏi luân hồi đau khổ nguyện không lặp lại nỗi năm xưa nguyện từ nay tu tập sớm trưa lấy tam học để chuyển trừ tam nghiệp quý vị sẽ phát tâm đầu tư kiên cố và phát tâm bồ đề ở đây có nghĩa là phát tâm trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sanh vì vậy mà tâm bồ đề đó gồm có hai mục đích cứu độ và cứu nạn về mặt hướng thượng gọi là thượng cầu Phật đạo chân cầu thành Phật Và về mặt lúc hạ hạ quán chúng sanh dưới hóa độ chúng sanh ai phát tâm cầu thành Phật cứu độ chúng sanh gọi là chân Phật phát tâm bồ đề và tâm bồ đề đó là gồm có hai cụm tử từ bi và trí tuệ nếu người phát tâm bồ đề là người đó cầu trí tuệ của Phật đó là từ từ trí tuệ và người phát tâm bồ đề là người đó phát cái tâm từ bi thương xót sanh còn đau khổ vì đó là khỏi tăng bằng những cứu khổ trên chúng sanh vì vậy mà nói rằng có cái trục tự thứ hai là trục tự từ bi người muốn tâm bồ đề để chúng ta dựng phát vì tâm bồ đề đây là căn bản của sự học hỏi nếu chúng ta không phát được cái tâm bồ đề rộng lớn quả đại mà cái tập các biện pháp từ những biện pháp ta tạo nó trở thành phước báo hổ lậu mà người tạo cái phước đó sẽ đủ trong vòng sinh tử luân hồi qua khỏi sáu đường trong lúc người phước có những lúc chúng ta thông minh bất giác đắm chìm trong đời sống xa hoa tùy lạc để tạo tội tạo nghiệp được tiếp tục sinh tử luân hồi do đó chúng ta ngày nay chân học pháp bồ đề không mà lời cái mà lời phát nguyện cũng như sự phát tâm đó đã nhắn nhủ cho chúng ta trong bài hồng danh sám hối được trích dẫn một đoạn kinh hoa nghiêm nhãn kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thinh văn duy giác hải kiến quyền cửa chư vị bồ tát duy y tối thượng cửa phát bồ đề tâm hôm nay phát tâm không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời không mong cầu quả vị thanh văn duy giác nhãn đến quyền thừa bồ tát khi chỉ bước nhất thừa học đạo cầu thành phật để cứu độ chúng sinh gọi là chân học pháp của đề tâm xin hỏi tâm bồ đề chưa có phát tâm bồ đề chưa nhiều người ăn gian niệm phật đi chùa làm phước nhưng mà chưa phát được cái tâm bồ đề mà phát tâm cầu cái gì quý vị biết không còn tài còn lòng còn phúc báo nhân viên cho nên nam mô di đà phật hôm nay con đi đến chùa ăn lương tham dự pháp tu một cọc một ngày con có đem một dĩa trái cây để cúng dường cho phật và từ sáng giờ bao nhiêu công đức tu hành gì đó con hầu cho con làm ăn mua mai bán đắp một đồng vốn bốn đồng lời cho nên là phát tâm cầu tài cầu lộc nha quý vị còn cái năm mô di đà phật con đến chùa hôm nay con tu học phật pháp con cũng có cúng dường cái thiên con nguyện cho con đức phước lành con cô vào đó con cầu trên gia đạo của con được bình yên bản thân của con được nhiều sức khỏe tai mang hạnh khổ tập bệnh tiêu trừ cầu cái đó cũng tốt phát tâm để cầu sự an ổn hạnh phúc cho gia đình mình cho bản thân mình cũng tốt nhưng chưa phải là một tiêu của người học vật hướng đến sự giải thoát là các bạn cho nên cái phật tử cần cầu cái đó thì ai chúng ta cũng phải có cái ước mơ là đời sống bình an hạnh phúc hết nhưng cái phước báo đó nó nhỏ nhau nó không thanh tạm bợ lắm quý vị do đó nó Phật khuyên chúng ta hãy hướng tâm phát tâm rộng lớn lên cầu thành Phật vì vậy ai hỏi quý vị ăn chay niệm Phật đi chùa để cầu gì thì quý vị nói tôi cầu tôi thành Phật tôi cứu độ chúng sanh nên người ta có nói sao mà khổ quá vậy và tu bao nhiêu mà bà đòi là thành Phật nói dù tôi tu không biết bao nhiêu nhưng bao nhiêu công đức tôi tu thành tôi đều hướng tâm tôi tầm cầu tôi thành Phật để tôi cứu độ chúng sanh cái đó gọi là chân thật phát vô tình tâm đó chứ xin dạy cho quý Phật tử nghe có một bà cụ nội đến gặp thiền sư Diệu Châu cái bà cụ này bước đến bà cụ đảnh lễ bà cụ bà cụ nói bà cụ nói bà cụ là người chỉ dạy cho con đi con cầu nguyện sao mà cho con bỏ cái thân đàn bà bởi vì cái thân đàn bà này khổ lắm khó tu vị lắm làm thân đàn bà phụ nữ làm việc chức nam văn mà có nhà bị lệ cuộc vào chồng vào con ở trong một gia đình thân phận của người phụ nữ thấp hèn kém cỏi lắm ở trong xã hội người ta cũng có thù nữa vì vậy con mong sao và hồi hướng dạy cho con phát tâm phát nguyện như thế nào để con bỏ cái thân đàn bà cái gì này con đổi lấy cái tâm tước của một đại của thu năm tầng cái niềm siêu việt trong nó rồi là nó chánh niệm rồi đừng nghĩ cho bạn niềm siêu việt trong đứng kế bên nó là nói cho tôi nha và phải phát tâm mà nói cho tôi đây con nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thông tước của một bậc đại trường tu thì còn bản thân con con nguyện ở trong a tỳ địa ngục cái mà đâu phải đâu nói ai nói được vậy tôi mong muốn cho tôi có được cái thân tướng của một bậc đại trưởng phu mà ngài chỉ cho tôi cái cách là nguyện niệm công đức phước lành tu tạo nó hồi đúng cho tất cả chúng sanh được thân tướng của đại trưởng phu còn mình mang thân tướng a thì địa một cũng không chịu cái đó đâu nghe thiền sư Diệu Châu cái chỉ ra nếu mà bà thoát khỏi cái tâm nhường không người cái sự tốt đẹp đó phát cái tâm rộng lớn vì đời là chúng sanh đó là phát bồ đề tâm tâm hành của một vị bồ tát đó mới có thể chuyển được cái nghiệp của đàn bà phụ nữ bởi vì mang thân phụ nữ đàn bà là do cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ nhỏ hẹp tập đố nè vì vậy mà phải chuyển hóa từ cái cội gốc cái nhân mà cái nhân bạn không rồi và phát tâm mạnh mẽ lên đi đem tất cả những công đức là hướng tâm cầu sự tốt đẹp cho mọi người đó là cái nhân tố để chuyển cái thân tướng nữ muốn chuyển thân tướng nữ phải đoạn cái tâm của người nữ mà cái tâm của người nữ là cái tâm có chút xíu và nặng nề cái gì hơn cái tâm đó nó nhỏ hẹp nó không có nghĩ đến ai á mà nó nghĩ đến bản thân mình cái gì của mình hết mà ai hơn mình nhậu được nha ganh tị hoặc tố do đó chúng ta chuyển hóa từ cái tâm của mình tất cả các hát dường lên trong phòng rồi có một vị cư sĩ đến gặp thiền sư vô đức nói về này kính bạch là mình phải sau đọc đồng thời là một con người mà cái người tâm lượng rộng lớn còn cái người cái tâm nhỏ hẹp quá không biết sao thì sư vô đức nói bây giờ con muốn biết tại sao người tâm rộng lớn người tâm nhỏ hẹp bây giờ con nhắm mắt lại ông nghe con nói nha dòng mắt nhắm mắt lại lên cái tâm của ông á ông tưởng ra một cái tòa nhà ông vẽ ra một cái tòa nhà viên đẹp nhà lầu 7 tầng trong nhắm mắt lại ông tưởng ông vẽ ra cái nhà lầu 7 tầng đó xong rồi cái ngày đó bây giờ ông cũng nhắm mắt lại và ông cũng đem cái tâm của ông ông vẽ một hạt bụi hạt cát nhỏ trong nhắm mắt lại ông tưởng một hạt bụi hạt cát nhỏ ông cũng vẽ xong rồi thì sư vô đức mới nói là hồi nãy ông vẽ cái ngôi nhà lầu 7 tầng đó ông đem một cái tâm của ông hay là ông có mượn cái tâm của người nào để vẽ nên cái tòa lầu bảy tầng đó không theo nó ông đem cái tâm của ông ra ông tưởng ông vẽ nên cái nhà cầu bảy tầng rồi lúc mà ông vẽ ra một cái hạt bụi hạt cát ông không đem toàn bộ cái tâm đó hay là ông chia sẻ cái tâm ra mà ông vẽ cái hạt bụi hạt cát ông nó cũng đem toàn bộ cái tâm để vẽ cái hạt bụi hạt cát thì sư cô đức mới khai thị ông thấy đó đồng thời là cái tâm của ông nha mà nó còn có lúc lớn lúc nhỏ cái lúc lớn lúc nhỏ lúc thì ông vẽ tòa nhà lớn lúc ông vẽ hạt vụ nhỏ thì cái tâm của ông còn có lúc lớn lúc nhỏ bởi vậy cho nên nói sở dĩ con người tại sao đồng vào là một con người mà tâm của người rộng lớn tâm của người nhỏ hẹp đó là sự dụng tâm của mỗi người kinh hoa nghiêm đức phật dạy như sau tâm như dạng họa sĩ vẽ thế giới muôn màu cảnh ngủ ấm thế gian không có cái chỗ nào mà không do tâm phạm cho nên nói nhất thiết duy tâm phạm của quý vị tâm ta tạo ra cảnh giới thiên đường nhưng mà tâm ta cũng tạo ra cảnh giới địa ngục vì vậy hàng ngày quý vị dùng tâm mình Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú câu số 1 Ngài nói rằng trong các pháp do tâm làm chủ Tâm đứng đầu tạo đủ các duyên Tâm mê tạo nghiệp chẳng liền Như xe lăn bánh cổ liền hay sao Pháp của số hai Phật dạy như sao Trong các pháp do tâm làm chủ Tâm đứng đầu tạo đủ các duyên Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền Như tình với con vui liền theo sao Tất cả đều do tâm của ta tạo ra Tâm của ta có thể tạo ra cảnh giới thiên đường nhân tâm chúng ta cũng có thể tạo ra cảnh giới địa ngục tha tỳ có một vị cư sĩ đi đây gặp hiền sư bạn quê mới hỏi như sau bạn hòa thượng xin hòa thượng cho biết có thiên đường có địa ngục hay không Hiền sư bạn quê mới hỏi cái vị cư sĩ đó hỏi ông ở ngoài đời ông làm cái tiết quan gì cái ông này ông khuyên ánh diện tự nào lên ông mới nói Bùi Dịch ở trong triều tôi tập nhất phẩm đương triều đại tướng nghe xong rồi thì sư phạm quay hát cái gì ông nói cái gì ông nói là quan đại tướng mà dám cái mặt ông còn cô cái thằng lái theo nữa cái thằng đại tướng cái nỗi gì ông vừa nghe như vậy ông rút gương ra cái ông nói cái tên lão tăng hay dám xúc phạm chúng ta mới vừa dung gương lên nghe thì sư phạm quay nói đó đó đó địa cũng xuất hiện rồi đó địa cũng xuất hiện rồi đó rồi cái ông ta quỳ xuống đánh lễ xin sám hối dù là không có biết của ngài xúc phạm ông ta cho nên ta mới có thái độ thô lệ đổ với ngài xin sám hối với ngài thì sư phạm mới nó sáng đó thiên đường sự hiện rồi đó thiên đường hay là địa một một tội do một cái tâm của chúng ta nếu hàng ngày quý phật tử biết làm chủ tâm mình hướng nó trên con đường thiện lành hướng nó về nẻo ngang được chánh thì chúng ta đưa mình đến một cái cảnh giới thăng hoa đó là khỏi người khỏi trời hay là cảnh giới tốt lành hơn nhưng mà quý cô đệ thôi nếu chúng ta không làm chủ tâm của ta để cho một niệm sanh giận phẫn nộ thì nó mở các cảnh giới a tỳ địa ngục đó cái vị và một niệm ham muốn dục vọng hèn khác nó mở ra cái cánh cửa đưa ta vào trong cảnh giới của loài ngạo quỷ quỷ tối tham ác hèn thù do gì bất giác vô minh không phân biệt phải quấy tốt xấu không hiểu xử lý nhân quả là nó đưa hình dạng trong cảnh giới của loài bàn xanh chỉ trong một niềm tâm mà thôi cho nên sự phát tâm vô cùng quan trọng và điều căn bản của người học Phật là phải chân học pháp bồ đề tâm như quý ngày nay chúng ta phát tâm tu học Phật pháp không không mong cầu phước báo của cõi người cõi đời vì có biết rõ cái phước báo đó vẫn còn rơi lọt trong vòng sinh tử qua hậu sáu đường phước dù đến tận trời xanh gió vô đường đến cũng quá tầm hư vô phước nào mà đủ hết rồi nó cũng cạn thì rồi cái quả nó đến với mình con chỉ đem tất cả những công đức phước làm con tu tạo hôm nay hồi hướng đến Phật quả hồi hướng vãng sanh để giải thoát dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường hồi hướng cái tâm của mình hướng đến mong cầu Phật quả để cứu độ tất cả chúng sanh gọi là chân học phát bồ đề tâm nhưng quý vị cũng phải cần lưu ý tâm bồ đề khó phát khó phát nhưng mà dễ thối chỉ cần một chút cảnh duyên trắng nghịch là chúng ta thối phát bồ đề tâm rồi có nhiều người phát tâm tham gia niệm phật đi chùa tu hành các tập niệm phật gặp một chút bệnh bệnh hoạn trên thân của mình làm chướng ngại cái khó bồ đề tâm xuống núi quý vị gọi điện về chùa nói sư cô ơi giờ con phát tâm bồ đề con trai hai chục năm rồi giờ con bệnh bác sĩ nói là tham gia có sức khỏe con xin sư cô con xuống núi ăn mạnh lại để con có sức khỏe mẹ mốt con sống khó con tu lại cái đó là quyền của quý phật tử quyết định thôi nhưng mà hỏi ý con thì con xin hỏi cô cùng mấy con con hỏi con thứ nhất cô ơi bộ ăn chăn với bệnh có ăn mà không có bệnh hả lâu bây giờ cô nói cô đang nằm ở trong bệnh viện giờ đẩy thì trong phòng của cô toàn bộ những người ăn chay bệnh tật không phải không cái cô nói đâu có còn là mấy người ăn mặn không mà chỉ có mình con chay đó như vậy là số người ăn thịt thức xanh da nọ máu xương của thức xanh cũng bệnh chứ không phải ăn chay không có sức khỏe bệnh không phải đâu con bệnh nhiều hơn nữa nếu người ăn thịt thức xanh giai đoạn hóa sinh của thức xanh còn bệnh nhiều hơn nữa đó đó là câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai câu hỏi cô diện tích cô có bảo đảm rằng khi cô xuống dưới, cô không ăn chay mà cô ngã mặn cô ăn thịt thức xanh như vậy là cô có bảo đảm cô hết bệnh hay không thì cô nói không cũng đâu cô biết không bác sĩ cứ nói vậy thôi mình cũng chưa biết chắc mà mình lại nghe theo còn cái mình tin chắc một điều may mắn vì cả cũng ba xưa nay nhân quả được nào để nhanh, may nợ máu cả bằng máu may nợ đất cả bằng tình may nợ tiền cả bằng tiền may nợ tình cả bằng tình mỗi một cái món nợ mà các mai đều phải trả hết vậy thì tại sao chúng ta không tin về nhân quả mà cái điều xác quyết rõ ràng chúng ta không tin nhân quả rõ ràng không tin mà cái điều chưa bảo đảm chúng ta là tin nha dạ lại xin hỏi cô con cô ba năm nay cô ba mươi tuổi rồi cô nói bảy năm tuổi rồi bảy mươi tuổi đời nay là khó sống trăm năm có được mấy người dẫu rằng sống trăm tuổi được thôi nhưng nhịp cầu sống tử ai rồi cũng phải vượt qua và hãy có sinh là có tử thôi không ai qua khỏi cái đường này đâu mà nếu mà nó có duy trì cho mình sống thêm 10 năm 5 năm nữa còn gì rồi cũng phải chết thôi cái năm này cũng phải trả về cái đất nước giáo nữa trăm năm chưa chắc gọi là phụ, sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu vậy thì tôi biết cách một điều ai tôi cũng phải chết không chết trẻ thì chết già không chết bây giờ mai mốt cũng chết có ai thoát khỏi dòng không nghệ quy luật của một đời người đó chính là sinh lão bệnh tử nó không ơi mà ngày nay cô có tư duy tiếp cận với tâm bảo nghe học Phật pháp phát khởi niềm tin trong cái nhân quả mà cô đã phát lòng thanh gia niệm Phật cô tạo những công thức thuốc làm gì đâu gì một chút bệnh tật trên thân mà thối thất bồ đề tâm để trở lui để ăn thịt chúng sanh để tạo nghiệp nữa để rồi tiếp tục trôi lăn trong kiếp sống lương hồn quan cả hãy không biết Phật tử như con nói bao nhiêu đó cái con nói con biết con nên làm gì được con biết con phải làm gì được trước sau gì cũng chết quyết tâm giữ bồ đề tâm kiên cố không bao giờ thay đổi trước sau như nhất con dốc lòng vì đạo hy sinh cái sự phát tâm mà đạo bồ đề tâm đó mà cái tâm của mình nó dễ hối ai làm không giữ ý chút xíu là tôi thối bồ đề tâm rồi nha tôi đi tới chùa đó mà sư cô đó biết tôi đạt và thối bất tâm của đề tôi không đi chùa nữa không ăn chay không niệm phật không tu mà tôi không tu thì ai lỗ biết liền thành ra mới mình tu cho mình chứ không phải mình tu cho cái sư cô đó mình đâu phải mình tu cho cái ông thầy đó đâu mà sư cô cái ông thầy đó làm không vừa lòng là mình nghĩ tu vậy mình tu cho hai mẹ chúng ta sai lầm ở chỗ này không gì bất cứ một hoàn cảnh một người nào mà làm cho chúng ta thấu thất bồ đề tâm quý phật hội biết ngày xưa đức phật của chúng ta sự phát tâm của ngài vô cùng mạnh mẽ ngài rời bỏ ngai bàn vì học vợ đẹp con ngoan cung tầm mỹ nữ rời xa tinh thần ca tỳ ca đệ dấn thân năm năm tầm sinh học đạo sáu năm phải khổ hạnh trong đường già khổ hạnh ai bằng sĩ đại ta chim hót trên vai sân phụ áo hương kề dưới gối tuyết đơn quan. sáu năm ngày cô khổ hạnh nơi rừng sông núi tuyết mỗi ngày ăn chỉ có vài hạt mè thôi có khi tuyệt vật thất thọ mà xong thân thể của ngài bị kiệt quệ còn da bọt xương không có được ngài biết rõ nó có khổ hạnh nó không đem lại cái kết quả mà nó làm cho mình kiệt quệ sức khỏe không có thì làm sao có sức để nỗ lực phát triển đệ nhất cho nên ngày rồi xa đó tôi khổ hạnh rời khỏi nơi khu rừng khổ hạnh này tìm đến bồ đề đạo tràng rời khỏi cái con đường đó đi đến bồ đề đạo tràng tìm đến gốc cây bát bát la cái cây này ta gọi là cây bồ đề tại sao vậy bởi vì cái cây này là nơi mà đức phật ngồi đó chứng đạo bồ đề chứng được sự giác ngộ đạt được đạo bồ đề cho nên gọi cái cây đó là cây bồ đề chứ tên gọi của nó là cây tắc tắc la mà cái cây này 24 tiếng đồng hồ trong ngày nó tỏa ra cái khí oxy rất là nhiều do đó là nơi dễ dàng để ngồi hít thở không khí trong lành để phát triển kỳ quang đức phật đã chọn cái gốc cây này ngày hồi đó tu tập 49 ngày đêm khi trải cỏ ngồi dưới cội cây đó ngài phát nguyện phát tâm phát nguyện như sau thề rằng đạo cả chưa năng thực tan xương nát vẫn bền lòng tu nếu mà ngài không tác đạo thì không rời khỏi cái cây buồn mình sự phát tâm mạnh mẽ sự phát nguyện kiên cố đó nhờ sự phát tâm và phát nguyện đó để giúp cho ngài chiến thắng ma vương ca khúc cải hoàng trở thành một bậc đại giác ngộ mở ra cho nhân loại một con đường sáng một bầu trời bát ngát tình thương con đường ấy bầu trời ấy chính là đạo phật đó quý vị hôm nay chúng ta có được tiếp cận bởi nền giáo lý của đạo phật nghe được lời dạy của các cô việc căn bản của người học Phật là phải phát bồ đề tâm xin hỏi quý vị đạo pháp được chưa phát tâm bồ đề được chưa ai chưa phát tâm bây giờ phát tâm mạnh mẽ lên nha sự phát tâm đó nó có hai điều kiện để nó phát tâm điều kiện thứ nhất là thịnh tâm phát tâm điều kiện thứ hai là thân tập thiện kiến thức nhờ thân tập những bậc thầy làm những người bạn đó trợ kiến sắc tâm cho tâm bồ đề chúng ta được phát triển đó là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là nghe học chánh pháp để hiểu thấu lời Phật dạy phát tâm hạnh vô thần đó là hai điều kiện để phát tâm bồ đề nếu quý phật tử muốn hiểu được bồ đề tâm cũng phải đòi hỏi hai điều kiện đó thật thường xuyên thân cận thiện tri thức nương tựa thầy làm bạn tốt và thứ hai là nghe học danh pháp mỗi ngày để cho chúng ta giữ vững đạo tâm kiên cố không bị khối thất vì tâm bồ đề có pháp nhưng rất dễ thôi quý vị Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp tu hành điều chân học pháp Bồ Đề Văn Cho nên Ngài đã chứng thật Phật quả Hôm nay chúng ta cũng phải phát tâm chân học với quý vị Mong cầu sự giải thoát sanh tử còn luân hồi của ba tội sáu đường Vì trong kiếp sống luân hồi quá nhiều đau khổ vì cư Nước trong vô vị có bao nhiêu Nước mắt so ra mới thật nhiều Cứ mãi khóc máu cổ các đường sinh tử sao phải không mãi thả suy chiều kiếp lưng hồi sinh tử con đường đó được gọi là hiểm lộ mà chúng ta sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời cứ tiếp tiếp tục lưng hồi trở lại lên xuống xuống lên nhưng mà xuống thì nhiều lên ít lắm mới hiểu hơn xuống thì nhiều rơi rớt thì nhiều hôm nay mình được thân người nghe học Phật pháp rồi quy Phật thực pháp Bồ Đề tâm thành mẹ và nguyện giữ vững tâm Bồ Đề không bị khó chuyện dù gian nan khó khổ không bàn con dốc lòng vì đạo hy sinh đây là cái điều đã sẵn ở điều phát tâm rộng lớn lên cầu Phật quả cứu đời chúng sanh rồi cái điều thứ hai được gọi là căn bản của sự học Phật quý vị là lập là người mười phương ba đời chư Phật sở dĩ viên mãn Phật đạo cũng là do nhờ sự phát nguyện của quý ngài. Cho nên trong thuyết pháp của đề tâm tâm tỉnh an đại sư có nói nếu tâm của chúng ta không phát thì chúng sanh không có thể độ nếu nguyện không lập thì Phật đạo khó có thể thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ngài cũng là từng phát những lời nguyện rộng lớn nguyện ở lại trong cái cõi đời các khổ tượng để cứu độ tất cả chúng sanh đức phật a di đà cũng phải phát tâm bốn cái tám lời đại nguyện bồ tát pháp cái năm thì phát lên mười hai đại nguyện phật di dược sư thì phát mười hai đại nguyện rồi bồ tát địa tạng thì phát đại nguyện là địa một vị không thể bất thành phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục kêu bỏ không ngàn thề không thành phật chúng sinh độ tất cả những kết quả bồ đề làm sao địa ngục có thể bỏ không được nhưng mà ngài nguyện chừng nào đổ tận hết đổ hết chúng sanh là cảnh giới địa ngục rồi ngài mới chính thành phật quả cái nguyện sâu rộng như vậy đó và cái nguyện vô cùng quan trọng con nói nguyện ở đây là ước nguyện nguyện ở đây là tâm tư nguyện vọng của mình ai trong chúng ta sống việc cuộc đời này làm bất cứ việc gì chúng ta phải có ước nguyện phải không với việc ước nguyện của chúng ta ví dụ như hôm nay quý vị có cái tâm nguyện như thế này đi đến đạo tràng chùa thăm hương thì thăm được khóa tu niệm phật một ngày vì quý vị có tâm phát tâm và ước nguyện như vậy cho nên dù trong cuộc sống gia đình còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền cuộc sống mưu sinh mua bán hoặc là làm ruộng nhưng mà quý vị đừng gạt bỏ hết mọi thế duyên để vượt qua những chiếc duyên nghịch cảm đó để đi đến đạo tràng của tâm lương hôm nay từ sáng đến giờ tu tập nếu mà không có cái ước nguyện chắc giờ này mình có ở đây cũng như quý vị bước lên xe là quý vị phải định hướng mình đi đâu thì ước nguyện mình muốn đi đâu vậy mình muốn đi chùa thăm lương mình muốn đi chùa thăm linh mình muốn đi đâu đó thì mình mới đi tới còn đằng này mình không biết mình đi về đâu tức là họ có người họ không có mục tiêu để xong không có mục đích để hướng về thì giống như con quyền người ta rơi mà không biết đến độ của nó là ở đâu không biết đi đâu thì nó cũng lên lên lên lên dòng dòng dòng trên cái dòng sông đó mà không vì nó không tìm ra được cái bến độ an toàn chúng ta phải có lòng người xin hỏi quý phật tử quý vị có ước nguyện gì quý phật tử chúng ta không ước nguyện gì và Đức Phật đã nói là ước nguyện để một đời này bản sanh về Tây Phương được lạc và ước nguyện là đời sống hiện tại không đừng có đau đừng có bệnh mà nếu nhiên rằng đã mãn rồi thì cho con nhẹ nhàng bỏ cái tâm nặng này đi cho nó mau đi cho nó lẹ rồi đến giờ phút cuối cùng Đức Phật A Di Đà có ngọn nào quan đến sát loạt tiếp dẫn sư không về tay sư thầy là cái việc có muốn vậy không muốn. bây giờ chúng ta tập lập nguyện kim cô phát nguyện đây tay phương giáo cụ từ phụ an di đà bốn cái tâm nguyện đổ khắp ta bà cứu bớt cho con vượt qua khổ não đệ tử con do gì si mê viên đạo đã lỡ tạo những lỗi lầm tội chứng trọng ngưng trọc sân tử xa đọa đường dữ tích trữ nghiệp duyên tạo thành trái chữ quan tiên cổ nguồn chất đấu nhiên quan kết nói và mối khổ sầu ai cung kính cúi đầu còn cầu sám hối cho sự tâm tối che nối nhân ngăn cho đồng chủng dụng nghiệp căn ngày nay con xin ăn nên chừa bỏ từ phụ xót hương giết họ dẫn con vào cửa ngõ Tây Hương xin đem công thức niệm Phật cúng dường hồi hướng cầu sanh thượng vọng hao tác đức mặt tình với tâm đài hữu liên hữu quả tiêu giao nguyện cho con sống không tập bệnh chết chẳng ôm đau và không bạch nào tiếc giận một lòng thành phẩm xin với những quan gia thị xã thứ hai bỏ qua tất cả đồng tâm nhất dạng hỗ trợ cho con tu học phá về bản sân tây phương tự đạt có thể bước về tây phương cực lạc cái nguyện cái lợi lúc nguyện muốn về tây phương cực lạc xin hỏi quý phật tử quý phật tử nói rằng con nguyện một đời này bản sanh về tây phương cực lạc nhưng tâm tư của quý vị thật sự có muốn về đó hay không muốn không vậy thì bây giờ đức phật a di đà đến nơi đó con ơi hôm nay ta đến đưa con về tây phương cực lạc quý vị có quan hỷ đi theo tiền không đáng lại một giờ một phút một giây không còn tham liếng một chút gì đối với cảm nguyên tâm mà con đi liền giờ là không chờ một chút nữa đâu còn đến nước đô con đồ con nóng thế nào con đi quý vị có biết không như vậy hay không biết không quý vị biết nha có cái cô phật tử này ngày nào cô cũng nói tôi nguyện rồi tờ, này tôi quyết định tôi giảng xong còn hết giờ nào tôi đi giờ đó sau cái mời con cô niệm phật cùng tin xong là cô đến nghe bài tập của lại cô khóc dán 15 phút đồng hồ cô nguyện niệm đúng đó kính lại đến di đà con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh ngài, cho đến lúc con thân thể không tập bệnh Kính Đại Đức Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh nhà cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính Đại Đức Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh nhà cho đến lúc lâm chung hợp không quan tiếp giờ. Nguyện đủ thứ anh em đọc không biết mấy chục cái bài nguyện như vậy đó. Vậy cái bữa đó tiểu ở trong chùa hay sao bạn nói bạn không phải thấy cái gì mà bạn lâu quá sức lại đưa số tận nhìn được kỹ còn không nhấp mắt luôn nha cái quý vị bữa đó mình đưa vô trong bạn đọc anh thật nghe coi bạn ai có nói cái gì nghe bạn hai có không phải giác là còn xin Phật anh đà đến tiếp dẫn con cho con nhẹ nhàng tự tại con ra đi đi ngày đến giờ nào con đi thân ngày giờ đó con học có còn ăn đi cảm thiên ta bà một giờ một phút một giây mà nữa con một về chắc cũng làm con nguyện một đời nhạc nghe bà ai nói về cái thứ tiểu từ ở trong mặt họ giọng cái tiếng ra tối nay tôi đến tôi đưa bà về cực lạ bà ai đã xỉu liền với bà ông quay qua thế là buổi tiếng nói từ đâu ăn lại mà em tiếng nói nhìn qua nhìn lại không có người nào không không lẽ phật nói tối nay phật đến đưa mình về cực lạc thiệt sao bà hai sáu đó bà hai xỉu luôn chú tiệm chạy ra nói chết rồi mọi người ơi bà hai xỉu rồi tưởng bà hai bị chú gió diệt gió ăn còn đâu có sợ bên xã hội của họ ta xỉu nên khi bà tỉnh dậy và gặp thầy cái bà hóc hồn lên bà nói thầy ơi hồi nãy con thấm giới với phật các phật nói với con là nữa đến tôi con về tự làm mà con chưa có đi thầy ơi nãy bà kể là nói tương đây hồi lên giờ này con đi theo phật giờ đó giờ cái tiểu thì bà một câu mà bà hay tử là phật nói gì cái bà ai nói con chưa muốn đi xin dừng con cho con già năm nữa con chưa muốn về lên đến tượng đài mà nếu mà được đó mà đức phật đến mà rước mình đó nha còn cái phật tử cái tâm cái nguyện mà cái vị họ muốn về không muốn về không dễ gì về được cho nên hôm qua đại sư tổ thứ mười ba của tịnh độ tâm hàng nói như sau tự thị bất quy quy tiện đắc cố hương công nguyện phủ quỳ chân con xin tạm dịch rằng tự mình chẳng muốn về nếu ai muốn về về biệt tượng quê cũ tranh gió có an chân vãng sanh phát nguyện ly hôn nông sanh nước tiếp mặt người quẩn quanh quê nhà chẳng chịu về nhanh để về mặt đường ai dành với ta những người muốn về có tâm sự muốn về về liền đường không có cái gì khó đường tuy có nhưng không phải khó ngày ăn xong ngày cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi nghe xong đó là câu danh ngôn của Nguyễn Văn Học không là phát biểu câu đó mà trở thành đem môn quý phật tử xét lại thôi con đường của chúng ta đi đường đường đời đường đạo cũng vậy không có khó là gì mình không có quyết tâm mình không có cái kiên định tâm của mình đã quyết rồi và nguyện của mình lập kiên cố rồi thì không có gì khó hết quan trọng cái việc có muốn về tây tinh cực làm hay không muốn bản sanh thì làm gì phát nguyện dù gian nan khó khổ không màng nay con rất lòng vì đạo ông hy sinh đem cái thân này để phụng sự chúng sanh đem thân này để tu tạo những công đức phước làm sinh hồn của tây phương an nhiên và tịnh độ nguyện một đời này chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường quý vị làm nguyện kiên cố như vậy bền chắc như vậy quyết tâm để thực hiện theo cái bản nguyện của mình làm cái gì phải tới nơi tới chốn hết nếu quý vị, quý vị quyết định là quý vị sẽ làm cho nên cái vấn đề căn bản thứ hai của việc học Phật đó là phát nguyện quý vị phải phát nguyện lên mà có cái tổng nguyện và cái địa nguyện nói về cái tổng nguyện thì quý Phật tử phải phát lên bốn lời thệ nguyện gọi là tứ hoặc thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật tạo vô lượng thệ nguyện thành đó gọi là tứ hoặc hay nguyện được gọi là tổng nguyện nguyện chung các vị bồ tát được phát nguyện chung vi bốn lần nguyện đó chúng sanh vô biên thể nguyện độ có nghĩa là nguyện độ tất tất cả chúng sanh tiền não vô vọng thể nguyện đoạn nguyện đoạn trừ tiền não nơi tâm của mình pháp môn vô lượng thể nguyện học, nguyện học tất cả các pháp môn và phật đạo vô vượng thể nguyện thành có nghĩa là nguyện thành tựu phật đạo tối vượng chứ họ không học cầu cái phước báo hẳn nhau trong vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường một cái người họ nguyện dở nguyện chơi thôi mà còn hắn mà thành tựu chứ đừng nói là lời nguyện thiện nha quý vị ngày xưa vào triều đại nhà minh ở bên tương hoa có một vị tăng khi bước vào trong cái ngôi chùa thấy người ta tạc tượng của hai vị hộ pháp thiền thần á ở phía trước chùa quá uy nghiêm đi cái địa tâm này mới đứng phát lên lời miệng dẫn chơi tôi đáp cho cô nữa tôi lòng thiện thần đại tướng thiện thần để hộ trì phật pháp ai còn đâu sau một đời tu hành thì vị đó tái sanh trở lại làm thiện thần để hộ trì phật pháp còn ông tu út đầu năm thấp ông tu thiền định nha quý vị mà ông tu đến với à, đến cái loại thiền định đó là suy tưởng suy suy tưởng định giúp mặt hết những tư tưởng giúp mặt hết không còn không còn chút tư tưởng nào ông ngồi trong một cái khu rừng ông thiền định như vậy thì cái loài chim nó bay lên đầu là cổ loài cá những cái ong nhảy tung tăng tung tăng làm giao động không không cái ông mới sắc lời miệng hát khởi cái tâm ác bây giờ cái con nó quý nó pháp mình đã làm dao động tâm mình để dạ, ông nguyện rằng tôi mà thành tựu định lực rồi tôi sẽ học loại phi ly trùng để có thể bay lên trên trời lặn ở dưới nước để ăn thịt vài chim và cá cốt đầu lâm cốt phát lên lời nguyện khác như vậy mà thành tựu định lực của mình thành tựu rồi thì phải làm loài phi ly trùng để ăn thịt chim cá cho nên cái phật tử khi mà giận lên tức lên cái gì thì thề thề bậy thề bạ đó nha thề dưới mắt đó cho nên có người nói vậy nè tôi thề tôi đợi đợi tiếp tiếp thì giận người đó cái cô thầy chồng của bỏ còn có giận nha đó đi gì cũng tức quá còn mới nói với con một con như thế này con hận cái ông chồng của con dữ lắm không bỏ tôi con ông phản bội con ngày xưa thầy không hẹn tiệm cha mẹ con đâu có bảo con cho ổng đâu nhưng mà con nói bây giờ con chấp nhận hạnh phúc của đời con con chấp nhận khổ thì con chịu mà vui thì con hưởng con làm gì cha mẹ đâu con quyết định như vậy nếu cha mẹ con không trả con cho ông ta thì con đầu sống đầu chết bây giờ con phải chịu cái cảnh này ông ta phản bội con rồi ông ta có vợ khác con mắng họ ông ta lắm và con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con sanh ra đời nào con tiếp tục làm vợ ông nữa cái con thấy không chi vậy đời này gặp nhau như vậy chưa đủ khổ hay sao chưa cảm thấy nếm trải cái mùi đau khổ đó chưa đủ hay sao mà còn muốn gặp nhau làm sao nữa để làm gì cậu trả lời là không như thế này không việc đời đời không gặp lại ông ta làm vợ ông ta mà ngoại tình làm người vợ ngoại tình phản bội ông chồng của mình để cho ông nếm đủ thử cái mùi đau khổ người khác phản bội mình như thế nào phá tù mà người như vậy chắc chắn sẽ thật ở nhà ông lại cứ tâm lúc gặp nhau để trả thù báo quá, gặp nhau để gieo rắc tiền hảo khổ đau cho nhau vì toàn sao đến vậy ông lại chúng ta cam tâm với tâm vọng của người nữ khách theo dòng nghiệp lực trôi lăn lên xuống gặp nhau trả thù báo quán có lợi ích gì đâu thế được sao không còn cầu sự giải thoát đi phát nguyện mạnh mẽ một đời này con tu bản sanh để giải thoát linh hồn của ba cộng sáng đường về tây phương cực lạc sống cảnh an lành đây là điều căn bản thứ hai điều căn bản thứ ba quý phật tử khi đã phát tâm rộng lớn đã lập nguyện kiên cố rồi đã có sẵn cái nền móng căn bản rồi nha cái nền nhà quý vị đã mất đất xong rồi bây giờ quý vị xây lòng lên xây lòng đó là gì thực hành thực hành theo lời Phật dạy phát tâm lập nguyện rồi muốn một đời này để giải thoát để mong chân thành Phật để cứu độ chúng sanh không phải ngồi đây nói tôi muốn về cực lạc tôi muốn về tây phương mà có thể bay cái dèo về đó được đó tây phương xa tích tận chân trời một niệm chí thành hẳn đến nơi khi đi không nhọc mắt gì dép mỗi bước qua sen đỏ đó mờ đúng quý vị muốn một đời này mà quý vị thành tựu sự nghiệp vãng sanh về tây phương cực lạc để chấp dứt sự sanh tử luân hồi đau khổ đó thì quý vị phải thực hành cái lời Phật dạy mà thực hành đây cái chánh hạnh là cái điều niệm Phật nha hàng ngày đi đến nằm ngồi niệm Phật tạo cái mình có một cái công thức niệm Phật rồi cái gì nữa kế đến cái trợ mạnh là cái việc về tu tập các biện pháp mà nền tảng căn bản đó là học thiện niệm đó quý vị không rời khỏi học thiện niệm quý vị mỗi ngày dùng đôi chân của mình mỗi một bàn chân của chúng ta có năm ngón mà hai bàn chân của mình dỏ lên trên nền đất để cất bước chân mình đi thì mình nên nhớ khi chúng ta cất bước chân đi về tây phương cực lạc cũng phải dùng cái đôi chân với 10 ngón chân đi trên con đường con đường mà gọi là thánh đạo chánh đạo và đức phật mở lối chỉ đường cho ta đi đó phải nên là đặt các bản trên 10 niệm Phật quý vị thân không sát sanh là thường phóng sanh không gian tâm trộm cắp là thường phát tâm xả khí cúng dường không gian tâm hại tình mà còn giữ nặng thân tình miệng không nói dối nói được không nói lưỡi đâu chiều không nói lời độc phép, không nói lời kiếp giờ, mà nói lời chân thật nói lời từ ái nói lời đoàn kết hòa hợp nói lời mang giá trị lợi ích chỉ không ham không sân không si mà tu tập về giới về định về tuệ đồng biết phật tử có cái gì có được cái nền tảng căn bản tu tập thêm 10 nghiệp lần đây là nền tảng căn bản thực hành theo đó để đủ hành căn tư lương trở về tay lương thực hành mà nếu mà các vị không hành thật thiện nghiệp mà muốn về tới nước không được đâu biết phật tử đâu bởi vì cảnh giới tây phương cực lạc là một cảnh giới mà chưa vượng thiện nhân thâu hộ nhất xứ nơi đây toàn là áp đặt vượng thiện không à hát không có về xấu không có về thiện mới về vì vậy mà gọi là thiện nam tự thiện nữ nhân quý vị nhớ nha mình sinh mình là thiện nam tử mình sinh mình là thiện nữ nhân tức là người nam người nữ thiện lành thì mới gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân mà mình học thiện học lành thân mình còn tạo ác nghiệp còn sát sanh còn động đất còn gian dâm miệng còn có dâu có đủ nhiều nó lời đòi mát nó lời nó vợ tí còn tham sân si là gì vậy làm sao được gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân được cho nên cái vị tu nhân pháp ông nào cũng vậy cũng phải dứt ác làm lành dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý ngăn chặn mười nghiệp ác chuyển hóa thành mười nghiệp lành có một cái ngôi chùa nọ nghe ông bác ca này là bác đầu cụ bữa đó ông bác thế quá ông bác mới đem vô chùa mấy cái đầu cụ cũng dường mới chỉ bước vô chùa nó và nơi lại tụi nó trên chùa không thấy quạt tụi nó đang bật bật bật bật lít lít lít lít lít trốn đánh mặt mình nó bắt bắt là bổ vô hết quạt tụi con đi cũng nhiều cái biết là bổ mà con nói vừa gọi sao quạt cũng lít lít hình như quạt cũng muốn đánh mặt con hả nhưng mà tụi nó đu đuổi là cái ông tu sĩ đó ông đến ông làm tiền tu cho nên tôi muốn đánh mặt với con ông bắt nó bỏ bổ nó buồn của con người đến quậy quạt tụi nó ông này ông tu sĩ là gian nhiều năm ông học còn còn giỏi dữ lắm ông nổ dữ lắm ông tối ngày ông đi vô chùa cái ông đem cái giáo lý tối cùng chùa đó ông chắc chắn ông hỏi tôi hoài này mà tôi thì dốt nát lên mùa chỉ khuyên mọi người ăn chay niệm phật lập lập đánh dữ thôi ông đem đi giáo lý tối cùng chùa ông hỏi tôi không tôi biết được trả lời trong trò quê do vậy mà tôi nghe cái tiếng không tôi tưởng không ta tới rồi tôi rốt cái ông bác nói là mỗi nói sau là cũng giả để cho ông nhớ đời nếu ông không đến đây ông bị hòa thượng nữa cái hòa thượng nói dạ sao tôi có biết làm sao đâu ổng cái kiến thức của ông sâu rộng lắm nhau ông hiểu phật pháp nhiều lắm bản thân tôi đấu đáp với ông không có lợi cái ông bác nói là muốn nói vậy con bữa nay con chị ổng một bữa ông không dám đến làm tiền hòa thượng đâu mà có cái áo tay phải hôn nó có cho con mượn mặc vào đi hòa thượng có cái mũ tiền luôn đang đang sư ổng tạo lớn mới xuống nhà cái mới vừa quá trang xong cái nghe cái tiếng ông đó ông đi tới ngoài cửa kêu bà thượng ơi bà thượng dạ nhà em có trong chùa không bà thượng nó là những ta cái nhà nhỏ nó đang được luôn có khóc nói hai vợ chồng thiền sư cũng ta lớn mới xuống căn ta không sanh hỗn hợp còn có phước duyên lắm bữa nay đến chùa trọng vị thiền sư đó cho con vào diễn kiến đảnh lễ hỏi pháp ngàn đó quý vị hoàng thượng này nói chuyện, xin núi lành đó và cô tịch khổ năm một năm rồi đó ta nhập thấp hai một năm ta mới xuống núi đó không có nói chuyện dù không nói chuyện nhưng mà vô đi con cũng không có nói chuyện đâu con ra giáo con khổ mà nếu hoàng thượng đó là một người đạo cao nhất trọng và mình tứ trí có đủ hết thì chắc chắn hiểu được cái ý của con và có thể trả lời được bằng cách ra giáo trong lúc vô cái ông ấy ông ấy à, nói bằng lời nói cho hòa hôm nay con có duyên lành mới được diễn thuyết hòa thượng tại ngôi chùa này được biết ngài là vị thiền sư hai chục năm nhập thất tịnh tu ở núi tà đơn mới xuống thì con có ba câu hỏi con hỏi ngài nhưng mà ngài đã tịnh khẩu năm năm rồi con cũng không con cầu ngài hay không nói ngài đã đến con được rồi con cũng đã giống nếu ngài là người có huệ có trí tuệ ngài biết được cái ý của con nói cái gì ngài ra đó là con cũng sẽ hiểu được cái ý của ngài muốn trả lời cái gì giờ câu hỏi đầu tiên cái ông cái ông cư sĩ ông dơ lên một ngón tay như thế này trong các bác tà hữu giả dạng là thiền sư mới tầm lên nhìn hắn dơ lên một ngón tay trong và mới đưa lên năm ngón tay để đáp lại nha trong này con đầu nó tuyệt vời quá đúng rồi đúng rồi ngài dạy nó đúng giờ con thứ hai trong người ba ngón tay vậy, trong bác các tổ nhìn lép đưa ba ngón tay đáp lại bằng mùi ngon trong tập cầu nó tuyệt vời luôn con còn ông cuối cùng xin ngài cả lời luôn cho con trong lấy cái tay của ông nhìn nó một vòng tròn này nè trong bác các tổ cũng thắc mắc cái gì nè cũng thắc mắc cái ông nào sực đầu lại nó quá tuyệt vời hôm nay con mới được hữu duyên hữu phước con gặp nhà đã giảng cho con nghe một bài thuyết pháp không lời và đạo lý vô cùng thâm sâu con đảm lễ tạ ơn ngài bái phục ngài luôn cái đi ra em bác bác cái ông cơ sĩ đã mấy gặp vị hòa thượng ông ấy hỏi hòa thượng nãy giờ hòa thượng biết tôi hỏi gì không hòa thượng nói tôi đâu biết gì không hòa thượng không biết thiền sư nó tặng lên ra dấu trả lời gì lần thượng có biết cái tiếng không nó tôi cũng biết luôn sao mà ông hay kiểu vậy đâu giải thích cho tôi nghe đi cái ông cư sĩ này nói bởi người học hỏi này nha tu hành để học để cho có kiến thức cái hòa thượng cái tâm cái tâm của hòa thượng tuy tốt để nhưng mà hòa đủ kiến thức nông đạt quá khổng làm sao mà quả như vậy cứ được nghe bây giờ thích nè tôi bước vô tôi dơ lên một món tay biết tôi hỏi rằng làm thế nào để tôi theo nhất thừa và đạo cái thiền sư cuối tà đơn đưa mười món năm món tay đáp lại ý nói là một tu theo nhất của Phật tạo được hành bản căn bản cũng phải giữ gìn năm giới cơ. không đưa không đưa lên làm cái máy móc là nó giữ gìn năm giới tuyệt vời chưa căn bản của sự tu hành đầu tiên là chúng ta phải phát tâm phát nguyện họ trì tâm tư giữ gìn năm giới Thấy ông, Cư sĩ này nói tiếp câu hỏi thứ hai Tôi mới đưa lên tay ngón tay Ý tôi nói rằng chúng sanh bị tâm độc, tham sân si hoàn hảo làm thế nào để đoạn tâm độc xuất tâm giới do đó mới đưa lên ba ngón tay trong dân lên bùi ngón còn đáp lại nếu nói là muốn đoạn tâm độc xuất tâm giới nền tảng căn bản học thiện nghiệm trong cái việc đưa lên mười ngón tay là học thiện nghiệm rồi câu hỏi thứ ba cái ông bác sĩ nằm giải thích và thì có biết không câu hỏi này tuyệt vời tôi nói mình chúng sanh cái mãi lẫn quẩn lăn quanh trong cái vòng tròn sanh tử luân hồi bất tận không ra được cho nên tôi lấy tay tôi vẽ vòng tròn vậy mà ông hiểu trong hết cái mặt đó ông nói buông đi là ra được chứ ai biểu tâm chi cho nên là quả quả trong đó quá tuyệt vời ông bái cột trong đi về và người quay vô hỏi ông bác bác nội thủ không làm cái gì ông khen không đáo để vậy ông bác ăn đầu ngủ ông mới trả lời là chị ơi có cái gì mà cái chuyện buôn bán của con ông mới vừa bước vô gặp con dơ lên một ngón tay thì con nghĩ là con hỏi con nhiêu tiền đến đồng hồ cho nên ông mới đưa lên năm ngón năm ngàn đến đồng hồ ai biết dơ lên năm ngón cái ai biết ông hiểu gì mà ông cần cầu chứ không lại rồi cái ông hỏi câu thứ hai ông thấy con bán lẻ trong đầu mua ba miếng đồng hồ cái con nói gì năm ngàn miếng mà ba ba 30 15 ngàn nhưng mà bữa nay bán vé của con thấy 10 ngàn thôi do đó con mới đưa lên mười món tay con nói tới 10 ngàn thôi mà ông thấy vậy trong tham còn được cho ông ta giấu lấy tay vẽ vòng tròn ông còn buông nguyên mâm đầu của con muốn vẽ thấy cho ông ta à là con bán thế không nên đưa đùa cũng vừa ông đọc bảo nguyên mâm của con không biết hết nó là chợ mua vậy ông nghĩ là thương quý phật tử đạo lý của cái câu chuyện mà con muốn kể cho quý phật tử nghe đó là con nói nền tảng căn bản cũng vô cùng năm giới học thiện theo quý vị quý vị tự sinh mình là thiện nam tự thiện nữ nhân thì quý phật tử nên nhớ là học ác tu học thiện với quý vị để có được hành trang tu trở về hơn hẳn cho đây là nền tảng căn bản mọi hoàn cảnh không làm bất thiện giàu khó khăn và phát triển hạnh lập nhìn tâm dự kiến tịnh tâm là lời Phật dạy đành rằng xưa nay khi chị Mai hướng dẫn cho mình trên một hành trình trở về quê hương của nhà tóm tắt lại trong buổi phát bài ngày hôm nay căn bản của sự học Phật nếu một vị cần nắm những ba điều phát tâm lòng nguyện và thực hành sự phát tâm phải là phát bồ đề tâm trên cầu thành phật dưới cứu độ chúng sanh để phát tâm rộng lớn không mong cầu phước báo nặng nhân thứ hai là nguyện thì quý vị phải lập nguyện một đời này quyết cái nguyện của mình là đạt được sự giải thoát để cứu độ chúng sanh quý vị dù nhân nan khó khổ gì một đời này chúng ta là người có tịnh độ quyết định bản sanh tây phương được cả thế giới và khi thực hành để đưa đến cái kết quả thì quý phật tử cần phải nắm giữ dựa vào nền tảng của học thiền niệm tu tập ở trong kinh a Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài có giới thiệu cùng thị Tây phương quá học và ức Phật độ cụ thế giới chân thiết được lạc kỳ độ của Phật hiệu A Di Đà thiên diện và thuyết pháp từ đây thẳng đến phương Tây cấp mười vạn ức cõi Phật có một thế giới tên gọi là cực lạc giáo dục của cõi đó là đức phật a di đà hiện đang viên pháp vậy thì lực cổ huệ năng trong pháp bảo đàn kinh ngài giải thích từ ở cõi ta bà mà muốn đến tịnh độ cực lạc phương tây của đức phật a di đà phải cách xa mười vạn đức còn còn mười vạn đức còn còn đó chính là rõ học ác tu học thiện nhất tâm niệm phật phát nguyện bản sanh đối với chúng ta con có phát lời giảng trên cũng như lời khai thị của đường tổ huệ năng để chia sẻ cho quý vị phát điều căn bản của người học Phật phát bồ đề tâm phát nguyện bản sanh và niệm phật là chánh hạnh cũng như tu hành thiện nghiệp lấy đó làm trọng nặng chính chúc cho toàn thể đức phật tử thực hành theo đây sự phát tâm rộng lớn lập nguyện kiên cố và thực hành cho chân thiết để đời sống hiện tại thân tâm luôn an lạc nghiệp trước phiền ảo trước báo trước việc tiêu trừ đời đời nương con từ kiếp kiếp tu phật đạo nguyện cho toàn thể quý phật tử cầu chúc cho quý vị gia đình giáo con luôn hiếu hảo trên bụng dưới ngoài thân biết gần xa nhà nhà hạnh phúc thành tâm nguyện chức đạo tràng nghiêm túc hiển phúc thân tâm tự điện phòng lâm giác hòa thánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử đi giáo phụng hành tất cả chúng sanh đồng sanh tây phương tịnh độ phật tử thân minh giờ này con biết là cái vị là trở trễ giờ rồi phải không ngồi nãy giờ có à, cái tâm có bị dao động có muốn về không dạ cảm ơn quý vị nha cảm ơn quý phật tử dù là trễ mà cũng là đời con đến đây để chia sẻ với vị tuy một thời cái pháp của con hôm nay chỉ có 60 phút thôi nhưng mà 60 phút qua con đem một tấm lòng cũng như là quý vị đã trân trọng lắng nghe bằng sự tha thiết cầu học của quý vị thì giữa con và tất cả các phật tử đây đều có được một cái sự giải ích thì nguyện cầu mười phương chư Phật tùy từ gia hộ cho các Phật tử tinh tiến mãi trên con đường giải thoát giác ngộ và thực hành được ba điều căn bản đó để đem lại sự lợi ích vô ngần cho bản thân và gieo trồng chánh nhân ở tương lai anh đi làm vợ xin mời quý vị đồng hồn hướng